Các bạn thân mến, phụ nữ dù có nhan sắc đến mấy mà tính cách không ra gì thì cũng sẽ nhanh chóng khiến cho những người tiếp xúc với mình hoặc khiến cho giới đàn ông cảm thấy ngán ngẩm. Thế nhưng nếu chúng ta chịu khó để ý một chút, các bạn sẽ nhận ra mình có những người phụ nữ nhan sắc chỉ bình thường nhưng họ rất hạnh phúc. Bên một nửa của mình có thể họ ẩn chứa một tính cách khiến cho đàn ông mê mẩn. Những nét tính cách nào của người phụ nữ khiến cho đàn ông luôn thổn thức? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 10 nét tính cách của phụ nữ khiến đàn ông khao khát. Thứ nhất, sự thông minh. Đầu tiên phải kể đến chính là sự thông minh của phụ nữ. Thuộc tính này được xếp thứ hạng cao nhất. Thông minh ở đây không hẳn là phải học hỏi, đa tài, IQ cao mà là có tầm hiểu biết nhất định và đặc biệt có chính kiến riêng. Đàn ông thích người phụ nữ thông minh, có sáng kiến và hơi đặc biệt. Phần lớn họ thích nói chuyện với người phụ nữ có quan điểm về chủ đề đang đề cập và có thể bày tỏ, chia sẻ quan điểm với họ. Trong khi đó, phụ nữ ngốc nghếch lại thường ăn nói ngu nghê, không am hiểu bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội ngoài những thứ vật chất phù phiếm để điệu đà, làm đẹp hoặc chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc bếp núc. Đàn ông thích tâm sự với bạn nếu bạn có thể cho họ sự tin tưởng, tôn trọng và quan điểm của chính bạn. Cái đàn ông cần một cuộc nói chuyện công bằng, bình đẳng chứ không phải chỉ họ nói cho bạn nghe mà không có sự hồi âm. Thứ hai là tính cách tự tin, vui vẻ. Điều mà người đàn ông luôn chú ý đến người phụ nữ đó là nụ cười. Trên thực tế, vui vẻ Điều mà người đàn ông luôn chú ý đến người phụ nữ đó là nụ cười. Trên thực tế, nụ cười được các chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể coi đó là yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra sự thu hút khi lần đầu gặp bạn hoặc một ai đó. Bởi vậy, khoảnh khắc bạn giao tiếp bằng ánh mắt đối với người đàn ông, hãy dành tặng cho anh ấy nụ cười đẹp nhất của bạn. Người tự tin, vui vẻ cũng là nhân tố truyền cảm hứng sống cho những người xung quanh bạn cần biết rằng những người lạc quan luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu và tinh thần phấn chấn. Phụ nữ lạc quan luôn khiến cho đàn ông cảm thấy hấp dẫn, thu hút một cách đặc biệt. Tuy vậy, phụ nữ vẫn cần phải có sự dịu dàng, e ấp để hấp dẫn tính cách đàn ông. Chút e thẹn đúng lúc và vừa phải đã trở thành nét đẹp khiến các đấng mảy dâu rung động, choáng váng. Thứ ba, luôn thân thiện Người phụ nữ thân thiện thì không chỉ nam giới mà bất kỳ ai cũng dễ dàng yêu mến. Chẳng ai thích một cô gái kiêu kỳ, lạnh lùng, mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu thì kiêu kỳ có vẻ hấp dẫn và bí ẩn thật đấy. Nhưng nếu đã quen lâu mà nàng vẫn giữ vẻ mặt cau có thì khó có anh chàng nào cũng sẽ dần dần mất thiện cảm mà thôi. Chàng trai nào cũng luôn bị thu hút bởi những người phụ nữ thân thiện, chú ý đến họ, lắng nghe họ và đưa ra những lời khen tặng đúng lúc. Thứ tư, có quan điểm riêng. Những người phụ nữ có quan điểm riêng cũng là mẫu người mà đàn ông ưa thích. Khi nói chuyện, người đó có quan điểm của chính mình và đủ hiểu biết để có thể bảo vệ nó. Suy nghĩ và hành động những người này là do tự họ chủ động chứ không lệ thuộc và hoàn toàn vào người khác. Để có thể rèn luyện trở thành người phụ nữ như vậy, bạn cần chăm sóc cơ thể và tinh thần sẽ giúp nâng cao sự tự tin cho bạn. Đàn ông không bao giờ muốn người phụ nữ của họ thiếu thuộc tính này, vì thế sẽ làm cho họ thêm bận rộn và mất đi sự hãnh diện. Với gia đình, bạn bè Thứ năm là mẫu phụ nữ hài hước, có thể khiến anh ấy cười. Để có thể hài hước phải tổng hòa nhiều yếu tố như đủ thông minh, đủ hiểu biết, đủ tự tin, đủ vui vẻ và nhất là phải có duyên nữa Đối với đàn ông, sự hài hước của người phụ nữ bên họ là rất quan trọng bởi vì họ có thể giúp ờ, họ nó có thể giúp họ giảm bớt căng thẳng mỗi ngày trong cuộc sống sau này. Khiếu hài hước là một trong những chiến thuật tốt nhất mà một người phụ nữ cần có để thu hút đàn ông. Hài hước có thể tạo ra một sự kết nối ngay tức thì trong một cuộc nói chuyện. Vậy hãy sử dụng nó đúng lúc và làm cho anh ấy cười. Nó sẽ khiến bạn đang nói chuyện và bị ấn tượng, anh ấy sẽ nghĩ bạn là một người phụ nữ thú vị. Ngoài ra, nếu bạn có thể vui cười khi anh ấy bông đùa thì hẳn bạn đã ghi điểm trong mắt anh ấy. Thứ sáu Là người phụ nữ biết thông cảm, cổ vũ và động viên đàn ông dễ dàng yêu say đắm người phụ nữ khi người đó biết cảm thông, khuyến khích và cổ vũ tích cực cho họ đàn ông rất yêu người phụ người phụ nữ có thể nhìn thấy và thấu hiểu được các mục tiêu lý tưởng mà họ đang theo đuổi đàn ông tin tưởng rằng khi bạn ủng hộ ước mơ và mục tiêu của họ thì bạn thực sự tin vào khả năng của họ và là động lực lớn giúp họ đi đến thành công như thế cũng có nghĩa là bạn đã giành được chìa khóa mở cửa trái tim của anh ấy rồi thứ bảy sẵn sàng khoan dung và tha thứ một người phụ nữ luôn sẵn sàng khoan dung và tha thứ cũng là người có nét tính cách khiến đàn ông mê mẩn. Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp tâm hồn của một người luôn vị tha, bởi khi đó từ trong tâm hồn người đàn ông hiểu rằng họ được cảm thông với những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Khi bạn hiểu được rằng đàn ông không thể hoàn hảo và bạn có thể dễ dàng tha thứ cho họ sự thiếu hoàn hảo đó, có nghĩa là bạn có được một trong những phẩm chất mà người đàn ông quan tâm, tìm kiếm Thứ 8 là đức tính kiên nhẫn. Đó là khả năng chịu đựng của một người phụ nữ trong mối quan hệ mà không tạo ra áp lực quá nghiêm túc với đàn ông khi người đàn ông chưa thực sự sẵn sàng cho bạn. Đàn ông đánh giá cao phụ nữ, người có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi giữa họ có một cam kết. Khi thời cơ chín muồi khi bạn kiên nhẫn và tự tin ở mình, bạn sẽ có sức hấp, hấp dẫn đối với đàn ông hơn là bạn gây áp lực đối với họ để đạt được mục đích Tuy nhiên, phụ nữ cũng cần tỉnh táo để xem vị trí của mình trong lòng người đàn ông đó có thực sự quan trọng hay không, có đáng để chờ đợi hay không. Nếu niềm tin đặt nhầm chỗ thì sự thiệt thòi vẫn lại là phụ nữ gánh chịu. Thứ 9. Sự trung thực Phẩm chất tiếp theo chính là sự trung thực. Phụ nữ là chúa hay nói lòng vòng, muốn A thì nói B, muốn có thì bảo không, và rất nhiều cô nàng để bảo vệ hình tượng xây dựng trong mắt người đàn ông của mình nên họ luôn tỏ ra lấp liếm về những điều mình cảm thấy tự ti nhưng những người đàn ông chỉ cần tin tưởng đôi chút hoàn toàn có thể nhận ra sự bối rối đó của nàng cho dù bạn cũng có che giấu thế nào đi chăng nữa vậy mà bạn bị trừ điểm trung thực trong mắt đàn ông rồi đấy tất nhiên trung thực ở đây không phải là sự khẳng khắn không phải là sự khẳng khắn một cách thái quá điều đó sẽ khiến đàn ông sợ hãi Trung thực chính là sự chân thành xuất phát từ trái tim của người phụ nữ mà ở đó đàn ông tìm thấy sự ấm áp, không dối lừa. Khía cạnh này trong nhân cách của bạn sẽ làm hấp dẫn đàn ông. Bạn hãy nói thật những gì bạn suy nghĩ, tất nhiên là một cách khéo léo và thực sự. Thực hiện những gì bạn nói, trung thực với anh ấy có nghĩa là bạn tôn trọng và yêu thương anh ấy. Đàn ông luôn muốn người phụ nữ sống trung thực, không giả vờ, không lãng phí nhiều thời gian của họ tính cách gây thương nhớ thứ 10 của phụ nữ khiến cánh mải dâu điêu đứng chính là có sức khỏe và vẻ đẹp huyền bí. Phụ nữ thường nhầm tưởng đàn ông thích mẫu người yểu điệu thục nữ nên nhiều cô gái tỏ ra yếu ớt mong manh, quá sức cần thiết. Tính cách này mới đầu thì có khiến nhiều người đàn ông mong muốn che chở, bao bọc cô nàng nhưng để hấp dẫn về lâu dài thì e là khó, cứ yếu ớt dựa dẫm mãi rồi cũng phải chán. Huống gì là đàn ông dáng vẻ bên ngoài và vẻ đẹp tinh thần đều là tạo nên sức hấp dẫn cho đàn ông. Thậm chí, trước khi họ tiếp xúc và hiểu rằng bạn thật sự tuyệt vời. Vì vậy, phụ nữ bạn nên dành thời gian chăm chút cho mình và giữ cho tinh thần của bạn một luôn thoải mái. Một vẻ đẹp huyền bí cũng sẽ khiến anh ấy tò mò và muốn khám phá con người bạn. Đừng tỏ ra thật thà như đếm, bạn sẽ rất dễ trở thành cô mèo ngốc nghếch, không chút bí ẩn hấp dẫn nào. Hãy giữ lại cho mình đôi chút gì đó khó đoán chẳng hạn như vẻ mặt nghiêm túc khi kể một câu chuyện khôi hài thì cảm thấy phấn khích nhưng tiết chế lại hành động chẳng hạn thêm nữa bạn cũng không nên bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân hãy tập điều chỉnh để phản ứng của bạn luôn ở mức độ vừa phải hãy để đối phương cảm thấy tò mò muốn biết cảm xúc của bạn thấy đấy để trở thành người phụ nữ sở hữu những nét tính cách mà đàn ông chết mê chết mệt không phải là quá khó khăn điều quan trọng là bạn luôn phải chú ý bồi dưỡng tâm hồn và tiếp thu những kiến thức nhiều mặt của cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên hấp dẫn và thông minh hơn. Trở thành người phụ nữ như vậy cũng là khi bạn học được cách yêu chính mình nhiều hơn